Học vấn không ở chỗ biết nhiều mà là có thể chuyên tâm thực hành. Nhà sư ngốc chỉ thuộc một câu kệ mà cuối cùng có thể thành đạo, đắc quả vị. Vì đâu chỉ với một câu kệ mà lại có thể đạt đạo. Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nhà sư ngốc được Đức Phật dạy cho một câu kệ. Vào thời Đức Phật Thích Ca tại thế, khi Ngài ở thành xá vệ, có một vị tỳ kheo, chỉ người xuất gia của Phật giáo tên là Bản Đặc, ông luôn rất dụng công học tập. Tuy nhiên chỉ là một chút tiến bộ cũng không có. Vì vậy mọi người thường xuyên cười nhạo sự ngu ngốc của ông. Đức Phật thương xót ông, vì vậy mới đích thân dạy cho ông một câu kể. Cũng giải thích cặn kẽ ý nghĩa từng chữ trong câu kể cho ông. Đức Phật nói với Bản Đặc rằng, tuy chỉ là một câu nói, nhưng chỉ cần con ghi nhớ thật tốt, dụng tâm lĩnh hội vậy thì có thể cầu đắc Phật đạo. Bạn đặc cảm ân sự từ bi của Đức Phật, mỗi ngày đều khổ niệm câu kệ này. Dụng tâm suy nghĩ và ghi nhớ. Cuối cùng lý giải được diệu pháp ẩn hàm trong đó, trong tâm sáng tỏ thông suốt, chứng đắc quả vị A-la-hán. Bàn đặc giảng câu kệ, chúng tăng đều tâm phục. Một ngày nọ, Đức Phật nói bàn đặc vào trong tịnh xá để giảng kinh văn cho ni chúng tăng đoàn nghe. Tin tức truyền đi, các tỷ kheo ni, chỉ người nữ xuất gia, đều cười nghiêng ngả, đàm tiếu mãi không thôi. Ha ha! Cái người ngốc đó một chữ, nửa câu kệ còn không biết, vậy mà bây giờ lại giảng kinh cho chúng ta. Các tỷ kheo ni vừa nói vừa nghĩ đến bộ dạng chật vật của bàn đặc, cả đoàn người vừa nói vừa vui vẻ cười đùa. Ngày hôm sau, La Hán bàn Đặc đi đến tịnh xá của các tỷ kheo ni. Các tỷ kheo ni nín cười, mời La Hán bàn Đặc lên giảng kinh. Chỉ thấy bàn Đặc đi lên vị trí cao, hai mắt nhìn thẳng rồi nói. Nói ra thật xấu hổ, tôi lớn tuổi rồi, học tập cũng không được nhiều, hôm nay đến giảng kinh cho mọi người, cũng chỉ là cố gắng hết sức vì mọi người mà giảng một câu kệ thôi. Hy vọng các vị có thể tĩnh tâm để lắng nghe giảng giải đạo lý thâm sâu. La Hán bàn đặc nói những lời này xong, ở phía dưới vẫn xì xào bàn tán. La Hán bàn đặc cũng không để ý phản ứng ở phía dưới, liền bắt đầu giảng câu kệ mà Đức Phật đã chỉ dạy cho ông. Giữ miệng dưỡng ý thân không phạm, như là hành giả đắc độ thế. Sau đó cẩn thận giải thích ý nghĩa từng chữ trong câu kệ. Những tỳ kheo ni vốn là muốn chiêu chọc ông, nhưng khi nghe ông giảng giải pháp lý cao thâm như vậy thì biết là đạo hạnh của ông đã vượt xa họ. Trong tâm vạn phần hối tiếc, dối rít quỳ xuống dưới chân La Hán bàn đặt khấu đầu tự trách. Sau khi nghe giảng xong, tạp niệm của 500 tỷ kheo ni đã được tiêu trừ, lần lượt chứng đắc đạo A-la-hán. Nhà sư ngốc bị coi thường. Một lần nọ, vua Ba Tư Nặc mời Đức Phật vào trong cung để cúng dường, Đức Phật mang theo 200 vị tỷ kheo vào trong cung dự tiệc. Đức Phật lấy bình bát của mình đưa cho La Hán Bàn Đặc, nói ông cầm lấy và đi theo sau lưng. La Hán Bàn Đặc vì vậy mà kính cẩn lễ phép đi theo Đức Phật vào trong cung. Khi mọi người đến trước cửa cung điện, không ngờ La Hán Bàn Đặc bị đám người thị vệ chặn lại. Ngươi không phải là lão tỳ kheo bàn đặc đó sao? Dừng lại! đám thị vệ từ sớm đã nghe về sự ngu ngốc của ông. Người ngu ngốc như ngươi dựa vào cái gì mà hưởng thụ ân huệ của quốc vương? Ngươi không cần phải đi vào đâu. Đức Phật nói với La Hán Bàn Đặc, con cầm lấy bình bát của ta đứng chờ ở đây. La Hán Bàn Đặc không còn cách nào khác đành phải đứng chờ ở ngoài cửa cung. Khi vào trong đại điện, Đức Phật cùng 200 tỷ kheo ngồi xuống ngay ngắn, cùng với vua Ba Tư Nặc, Vương Hậu và Văn Võ bá quan làm lễ ra mắt, chuẩn bị dự tiệc. Lúc này Đức Phật bất ngờ nói lớn, Ban Đặc, mang bình bát đến cho ta. La Hán Ban Đặc ở ngoài cửa cung liền vận dụng thần thông, đưa bình bát từ ngoài cửa cung vào bên trong. Triển hiện thần thông, Quốc vương và chúng thần trong điện bỗng nhìn thấy một cánh tay thật dài đưa bình bát vào tay cho Đức Phật. Tất cả đều sợ ngây người, lao sao hỏi. Là tay của ai vậy? Làm sao mà dài đến như vậy? Là cánh tay của La Hán Bàn Đặc, đệ tử của ta Đức Phật cười đáp. Vua Ba Tư Nặc nghe thấy vậy, lớn tiếng khen ngợi. Đệ tử Đức Phật khá lắm, lại có thần thông như vậy. Tại sao lại không thấy người đâu? ông ấy bị thị vệ giữ lại ở ngoài cung, không cho tiến vào. Các đại thần đứng một bên vội vàng bẩm báo cho quốc vương. Ẩu quá! Tại sao lại có thể như vậy được? Mau mời ông ấy vào. Vua Ba Tư Nặc tức giận nói với các đại thần. Học vấn không ở chỗ biết nhiều. Sau đó quốc vương lại quay sang nói với Đức Phật. Thế Tôn, nghe nói người tỳ kheo này vốn là ngốc nghếch vì sao có thể đắc đạo được? Đức Phật nói, học vấn không ở chỗ nhiều mà có thể thực hành mới là trọng yếu. Bàn đặc tuy chỉ học một câu kệ, nhưng ông ấy có thể lĩnh hội thâm sâu, thấu hiểu quán thông, nỗ lực thực hành. Không giống như người tham biết nhiều và cầu mau chóng, kết quả không có chuyên tâm. Cuối cùng chẳng phải cũng vô ích hay sao? Đúng vậy. Đúng vậy, quốc vương Vương Hậu và Văn Võ bá quan nghe xong đều không ngừng gật đầu đồng ý. Lúc này, La Hán bàn đặc ung dung đi vào bên trong, ngồi sau lưng Đức Phật. Đức Phật và ông ngầm hiểu ý cười lên một tiếng. Mọi người trong lòng đều có ý kính nể đối với La Hán bàn đặc, cũng không dám cười cợt ông là nhà sư ngốc nữa. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Thế gian có bốn loại ngựa, chúng sinh có bốn loại căn cơ. Chúng sinh căn cơ bất đồng, đối với thế gian vô thường, có người có thể ngộ ra ngay, có người lại phải chịu đủ đau khổ rồi mới tỉnh mộng trần gian. Bạn muốn là lương mã hay nô mã? Sự việc thế gian bày ra trước mắt, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng ngộ như thế nào còn tùy vào căn cơ của mỗi người. Thế gian có bốn loại ngựa. Một ngày nọ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở trong tịnh xá Trúc Lâm của thành Vương Xá. Các đệ tử đi khất thực lần lượt trở về tịnh xá, người nào cũng có vẻ uy nghiêm và an hòa. Các đệ tử lặng lẽ đi đến bên bờ ao, rửa đi những bụi đất bám ở chân. Sau đó ngồi ngay ngắn ở trên đệm ngồi, chờ đợi sự chỉ dạy của Đức Phật. Lúc này Đức Phật mới mỉm cười nói, thế gian có bốn loại ngựa, Loại thứ nhất là lương mã, ngựa hiền lành, chủ nhân Quảng Yên ngựa cho nó, đeo hàm thiếc và dây cương. Nó một ngày có thể đi được ngàn dặm, nhanh như sao băng. Điều đáng quý hơn nữa là ngay khi chủ nhân dơ cây roi ra lên, nó vừa nhìn thấy bóng cây roi thì đã biết được tâm ý của chủ nhân. Biết chạy nhanh hay chậm, biết thong thả hay cấp bách, biết tiến hay lùi. Hành động chuẩn xác kịp lúc, không sai chút nào. Đây có thể nói là con ngựa bậc nhất. Loại thứ hai là hảo mã, ngựa tốt, lúc chủ nhân vung cây roi ra lên, nó nhìn thấy bóng roi nhưng không thể lập tức cảnh giác. Chờ đến khi roi chạm vào lông đuôi thì nó mới có thể hiểu được ý của chủ nhân, lúc này mới chạy vọt lên. Đây cũng có thể coi là phản ứng nhanh nhẹn. Một con ngựa tốt mạnh mẽ chạy giỏi. Ngựa ngốc nghếch phải ăn roi mới chịu cất bước chân. Đức Phật nói tiếp, loại thứ ba là rong mã, ngựa bình thường. Bất kể chủ nhân có dơ cây roi ra lên bao nhiêu lần, nó nhìn thấy bóng roi nhưng cũng không phản ứng chút nào. Thậm chí roi quất vào da lông như mưa thì nó vẫn cứ thở ơ, phản ứng chậm chạp. Đợi đến khi chủ nhân nổi giận lên, dùng roi quất mạnh vào da thịt, lúc này con ngựa mới nhận ra thuận theo mệnh lệnh của chủ nhân mà chạy cho nhanh. Đây là một con ngựa bình thường khá chậm chạp. Loại thứ tư là nô mã, ngựa tồi, lúc chủ nhân dơ roi lên, nó coi như là không thấy. Khi roi quất vào da thịt thì nó vẫn không cảm thấy gì. Đến lúc chủ nhân tức giận lên, hai chân kẹp chặt lấy thiết chùy ở hai bên của yên ngựa. Thoáng chốc cơn đau thấu tận xương tủy. Con ngựa lúc này như tỉnh mộng, phóng chân chạy như bay. Đây là con ngựa tồi, ngốc nghếch, ngu si. Chúng sinh có bốn loại căn cơ bất đồng. Đức Phật nói đến đây đột nhiên dừng lại, khẽ nhìn qua các đệ tử rồi nói tiếp. Các đệ tử, bốn loại ngựa này giống như là bốn loại chúng sinh với căn cơ bất đồng. Loại người thứ nhất biết được thế gian vô thường, có sinh ly tử biệt, liền có thể sợ hãi mà cảnh giác phấn khởi tinh tấn, nỗ lực không ngừng để trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Cũng giống như là lương mã, nhìn thấy bóng roi là đã biết chạy về phía trước. Không cần đợi đến khi roi quất vào người, đợi đến khi mất mạng rồi hối hận cũng không còn kịp nữa. Loại người thứ hai, nhìn thấy thế gian hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, nhìn thấy sinh mệnh vô thường, sinh sinh diệt diệt, cũng có thể kịp thời nghiêm khắc với bản thân, không dám lười biếng. Giống như là hảo mã, roi mới quất vào da lông thì đã biết phải nhanh chân mà chạy về phía trước. Đức Phật tiếp tục giảng giải, loại người thứ ba nhìn thấy người thân bạn bè trải qua sự dày vò của cái chết, nhục thân thối rữa, thấy đời người nghèo khổ khốn đốn, mắt thấy sự thống khổ của chia ly. Lúc này mới bắt đầu buồn bã và sợ hãi, mới đối xử tử tế với sinh mệnh của mình. Giống như là rong mã, nếu không phải là bị roi quất cho đau đớn thì cũng không tỉnh ngộ được. Loại người thứ tư là khi bản thân đã bị bệnh tật xâm lấn, toàn thân đau đớn, thân như ngọn đèn trước gió. Lúc này mới hối hận vì ban đầu đã không chịu nỗ lực. Giống như là nô mã, bị đau thấu tận xương tùy mới chịu chạy nhanh. Thế nhưng lúc này cũng quá muộn rồi